là mùa xuân đến ôi hãy để rừng quê ta cất lên muôn lời ca ta hát mừng chiến thắng ừ, người con gái ba cô con cháu bác hồ dù gian khổ vượt núi băng rừng bộ đội bác hồ dân thương mà dân quý đẹp từ ngàn cánh sao lung linh để dâng thương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 cất cánh dập trời sông từng đàn con cá lội bơi tháng ba tay em rét khăn hồng theo cánh chim trời trên non cô gái sông bờ đổ bụi tóc thôn tay vót trong miệng hát không nghỉ như ba cô gái ở trên non như ba cô gái ở tây nguyên anh ninh tay vót bằng tay em chim hót mây bằng tiếng hát em môi mũi trong nhan sắc căm thù xiên từ gốc nào vô đây xiên từ gốc nào vô cô gái ở trên non như ba cô gái ở che rừng ta làm nhà làm tròi cao